cái nôi của những cái chiếc xe à, Mercedes-Benz cũng như là nhà máy sản xuất nè rồi viện bảo tàng nè hoặc là nhà máy AMG đó Di sẽ cố gắng quay quay thật là nhiều cho các bạn xem Ok các bạn nha hẹn gặp lại các bạn ở tại à, Đức nha các bạn đoàn của Duy thì mọi người à, đang di chuyển ra xe bus à, lần này thì đi rất là đông các bạn khoảng tầm à, hơn 50 anh chị các bạn à, lần này đi coi như là đông nhất trong những lần mà Di đã đi ha trước đây thì thông thường thì à, khoảng tầm một đoàn là khoảng tầm 15 hoặc là 20 người là cùng thôi à, nhưng lần này tới gần 50 người hoặc là hơn 50 người luôn à. thông thường hàng năm các bạn thì Di đi Đức à, với lại Mercedes-Benz thì phải thường đi vào tầm À, đầu tháng 10 đó, nhưng mà do năm nay các bạn có một số trục trặc về à, passport và visa cho nên là à, đầu tháng 11 Duy mới đi cho nên là thời tiết hiện tại bây giờ nó lạnh hơn rất là nhiều so với là tháng 10 à, ờ, nói chuyện ra khói luôn các bạn các bạn thấy những chiếc xe Mercedes nè những chiếc xe taxi à, rất là nhiều những cái xe taxi Mercedes-Benz à, các anh chị trong đoàn của Duy đây rất là đông nè các bạn ha lần này đi thì đảm bảo rất là vui oh. Việt Nam chắc là không không không, không có cái chiếc uh, bus mà to như thế nào đâu. anh em ở dưới kia đi Xe này nó dài ghê ha. Ba vâng, vâng, vâng, chiếc ở đây thì những chiếc xe taxi thì mọi người hay sử dụng dòng xe E Mercedes-Benz E-Class ha Đây là viện bảo tàng của Mercedes-Benz lưu giữ những cái chiếc xe Mercedes-Benz rất là lâu đời các bạn thì đây là lần thứ ba Di đến đây đây là một cái công trình mà kiến trúc phải nói là à, rất là đặc biệt đó bắt đầu đón khách từ năm 2006 và hàng năm thì viện bảo tàng này đón rất là nhiều cái lượt khách ở trên thế giới đến tham quan các bạn nha à, các bạn thấy không thì công trình này à, chủ yếu là được à, xây dựng bằng bê tông cũng như là bằng kính thôi đó bây giờ Di sẽ đi thẳng vào viện bảo tàng cho các bạn xem thì viện bảo tàng này có tổng cộng là 9 tầng các bạn nha thì các bạn sẽ xem những cái chiếc xe từ ở trên lầu 9 đi xuống bước vào cổng của viện bảo tàng thì các bạn sẽ thấy ở đây có một chiếc cổ anh này các bạn à, rất là đẹp nè chiếc xe này thì nó là cái chiếc xe hypercar các bạn nha đó là chiếc xe Hyper luôn chứ không phải là chiếc xe siêu xe nữa thì à, chiếc Gojex à, One này là được gắn cái động cơ S1 nè cũng như là khung ngầm của chiếc xe S1 mà được à, cải tiến để bán và chạy trên đường phố các bạn à, Gojex One này chiếc xe này rất là khó mua ha không có dễ mua đâu và số lượng thì có thể nói là rất rất rất là hiếm đó với chiếc Rolls-Royce này thì không phải có tiền là mua được đâu các bạn uhm. quá đẹp luôn Di sẽ cho các bạn xem một vòng lại các bạn ở phần đuôi xe này à, ở phía trên nó có một cái cánh lướt gió ha, giống như là cái vây của con cá mập động cơ của chiếc Cochesquan này sẽ đặt được đặt ở phía sau nó giống như trên chiếc xe đua F1 luôn bạn không khác gì hết đó nguyên cái động cơ của chiếc xe đua S1 được gắn lên trên này và thiết kế lại cho nó phù hợp với đường phố ha à, và cái bộ lăng nữa các bạn đây bộ lăng nè đó, vô lăng của nó cũng là vô lăng của một chiếc xe đua F1 ha quá là đẹp luôn à, đĩa phanh của nó là đĩa phanh uh, ceramic các bạn nha Wow khi các bạn bước vào à, tầng chính là cái tầng trên cùng của cái viện bảo tàng các bạn thì các bạn sẽ thấy là ở đây có trưng bày một cái chú ngựa ha thì cái phương tiện mà di chuyển trước đây của con người chúng ta bạn thì là chủ yếu là bằng xe ngựa ha và thời điểm đó và người ta nói là không có thể nào một cái phương tiện nào mà di chuyển khác ngoài là ngựa hết đó và sau đó là bắt đầu là sẽ có những cái chiếc xe động cơ đốt trong đầu tiên được ra đời thì nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này đây bây giờ di sẽ đi vào bên trong nha à, đây là những cái chiếc xe đầu tiên những cái xe mà sử dụng cái động cơ đốt trong đó các bạn sẽ thấy là à, à, phía trước của chúng ta các bạn đây là cái động cơ chiếc xe mà đầu tiên của ông Carben à, ổng phát minh ra ha đây là cái mô hình được tái chế lại thôi các bạn chứ không phải là cái chiếc xe vào cái thời điểm đó ha đó, những cái chiếc xe rất là cổ à, bây giờ Di sẽ đi một vòng thật là nhanh cho các bạn xem ở đây là chủ yếu là những cái động cơ đốt trong những cái phương tiện thô sơ được uh, sản xuất rất là rất là lâu rồi đó kể cả những cái chiếc tàu những cái chiếc mà giống như là máy bay nè các bạn à, các bạn thấy không tàu thủy thì cũng sẽ sử dụng cái động cơ đốt trong đó động cơ đốt trong vào thời điểm đó thì họ phát minh ra được gắn trên tàu thủy luôn tận dụng gắn trên xe gắn tàu thủy và kể cả cái phương tiện này các bạn thấy là nó giống như là một chiếc máy bay nè ha à còn rất rất là nhiều ở những cái chiếc xe rất là đẹp ở khu vực dưới các bạn chúng ta di chuyển từ tầng 9 xuống các tầng các bạn thì à, theo cái hình xoắn ốc có nghĩa là càng xuống dưới thì cái những chiếc xe của chúng ta được càng sản xuất à, về sau ha à, ở đây thì có những cái chiếc xe cũng rất là đẳng cấp nè các bạn à những cái chiếc xe này thì về cái thiết kế thì Duy nghĩ là với những cái chiếc xe này bạn nó còn đẳng cấp hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe Mercedes-Benz thời điểm hiện tại nữa đó vào thời điểm hồi xưa thôi nhưng mà các bạn đã thấy là những cái thiết kế của nó rất là độc đáo luôn à, rất là độc đáo luôn đó, bây giờ Duy sẽ đến gần hơn cho các bạn xem nha khu vực trên kia thì các bạn nhìn thấy là những cái chiếc xe của chúng ta nhìn nó rất là lạ và không giống chiếc xe của bạn nhưng mà đối với cái khu vực này là bắt đầu có rất là nhiều những cải tiến rồi xe của chúng ta có két nước nè có đèn nè đó có vô lăng nè các bạn ha có ghế bọc da nè đó và bánh xe của chúng ta là bánh xe bằng cao su nhưng mà mặc mặc dù là bên trong là những cái niền xe đó bằng gỗ ha cho nên là chiếc xe này các bạn nó rất rất là giống với những cái chiếc xe hiện tại bây giờ đó những chiếc xe này cũng vậy thì các bạn hình dung ha những cái chiếc xe này mà được sản xuất vào những cái thời điểm đó bạn thì chỉ có những uh, người quý tộc ha những coi như là uh, vua chúa thì mới được đi những cái chiếc xe này ha. rất là đẹp bạn rất là đẳng cấp luôn khu vực này thì Mercedes-Benz sẽ trưng bày những cái chiếc xe chuyên dụng đó những cái chiếc xe chuyên dụng ở đây là các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe bồn chở xăng nè những cái chiếc xe vận chuyển nè những cái chiếc xe tải nè à, đó, những cái chiếc xe bus nè đó thì đây đây là chiếc xe vận tải chở chở ờ, vận chuyển xe nè các bạn thời điểm đó nè wow những cái chiếc xe thể thao thời điểm đó nó rất là đẹp luôn các bạn nha thực ra là với những cái thiết kế này các bạn thì Duy nghĩ là bây giờ nó vẫn còn đẳng cấp vẫn còn đẹp không hề bị lỗi thời luôn wow những chiếc xe này không biết là họ tìm ở đâu hoặc là họ mua lại từ ai hoặc là họ phục chế như thế nào mà những cái chiếc xe nó còn rất rất là mới luôn giống như là những cái chiếc xe vừa mới được sản xuất luôn các bạn à, các bạn thấy không quá là tuyệt vời luôn hmm. như nghĩ là với cái chiếc xe này các bạn chiếc xe này nè bây giờ chạy ngoài đường ở Việt Nam bạn ha thì bảo đảm luôn mấy đại gia ghiền lắm luôn á đó. mấy chiếc này cũng vậy nè đó, ở Việt Nam mình mà có những cái những cái chiếc xe như thế này thì bảo đảm luôn á bạn giá nào các đại gia cũng mua hết ha quá là tuyệt vời luôn uhm. màu sắc của nó rất là đẹp các bạn màu sắc của nó được sơn rất là đẹp luôn những xe này mình nghĩ là họ họ mua lại và họ phục chế và đem vào đây họ trưng bày ha đây là cái xe vận chuyển cho chiếc xe đua 300 SLA nè các bạn đó đây là chiếc xe đua rất là đẹp à, chiếc xe này nó không có mui nó cũng không có kính chắn gió luôn uhm. vào những cái thời điểm trên rất là lâu các bạn nhưng mà không hiểu tại sao mà họ đã thiết kế ra được những cái chiếc xe mà độc đáo như thế này luôn còn khu vực này thì các bạn sẽ thấy là sẽ được trưng bày những cái chiếc xe đặc chủng bạn là xe cảnh sát nè xe chữa cháy nè đó, những cái chiếc xe mà phục vụ cho cái việc mà quân sự kéo xe này nọ nè đó rất là đặc biệt bạn thì khi mà các bạn xem hết một vòng cái viện bảo tàng này thì các bạn sẽ thấy là uh, Mercedes-Benz bạn họ rất là uh, đa dạng trong cái sản phẩm có nghĩa là hầu như là tất cả những cái phương tiện tất cả những cái uh, máy móc mà phục vụ cho cái nước Đức về ngành công nghiệp các bạn nói chung luôn tất cả mọi mọi cái phương tiện luôn ha thì các bạn đều thấy là có sự góp mặt của Mercedes-Benz trong đó hết đó. xe cấp cứu là các bạn thấy không các bạn thấy chiếc xe này rất là đặc biệt các bạn bánh xe thì được bọc xích nè phía trước thì nó có một cái lồng sắt để quay nè các bạn thì cái chiếc xe này đây là cái chiếc xe để cào tuyết nè đó và tuyết nó sẽ được thổi ra bằng cái vòi ở trên này à rất là đẹp bạn ha bởi vì là xe của chúng ta di chuyển trên tuyết cho nên là xe của chúng ta sẽ được bọc bằng bánh xích nè à nhìn nó nó nó nó, nó rất là ngầu luôn các bạn à đó các bạn thấy không thì uh, xem cũng một vòng cũng không nhiều nhưng mà các bạn sẽ thấy là hầu như là tất cả những cái phương tiện hầu như là những cái phương tiện về à, sản xuất những cái phương tiện về đặc chủng những cái phương tiện mà dùng cho à, đường xá ở châu Âu các bạn kể cả những cái chiếc xe như cứu hỏa nè xe cấp cứu nè xe cứu thương nè kể cả những cái chiếc xe rác xe à, cào tuyết thì hầu như là Mercedes-Benz đều à, góp mặt ở trong đó hết ha chứng tỏ là Mercedes-Benz họ, họ họ rất là là không phải là họ sản xuất ra chiếc xe để mà họ bán và họ lấy tiền lời các bạn mà là họ sản xuất ra những chiếc xe để phục vụ cho cả đất nước của họ luôn à bên trong này thì các bạn sẽ thấy là những cái dòng xe đua những dòng xe đua rất là đẹp rất là đặc biệt luôn các bạn đó thì Duy nghĩ là những các bạn mà xem những cái xe này cũng biết đây là những cái xe gì rồi nè đó các bạn thấy bên kia có một chiếc à, mũi tên màu bạc cánh chim nè à, chiếc đó là cái chiếc uh, à, 300 SL Grunwing như là vậy đó, chiếc xe này là một trong những cái chiếc xe được đấu giá rất là đắt tiền cái chiếc xe Mercedes mà được đấu giá mà lập cái lục vàng bởi vì là cái giá nó quá là cao là cái chiếc xe cánh chim bên kia các bạn đó, thì Duy có từng đọc một cái bài báo là cái chiếc xe này hình như là Duy nhớ là không lầm là à, một vị đại gia đấu giá là khoảng hai mươi mấy triệu đô ha trở thành một cái chiếc xe mà đắt giá nhất luôn mọi thời đại ha xe này cũng rất là đẹp các bạn wow. vào những cái thời điểm cách đây rất là lâu rồi mà không nghĩ tại sao mà họ lại sản xuất ra những cái chiếc xe nó quá là đẹp với những cái thiết kế này như nghĩ là cho dù là uh, ờ, 50 năm hay là 100 năm nữa các bạn thì với những cái thiết kế này thì nó vẫn trường tồn và càng ngày nó càng đẳng cấp hơn nữa ha chiếc xe này có một cái nội thất nó quá là đẹp luôn nè wow à, các bạn thấy không chiếc xe này mà đem đi đấu giá mấy chiếc xe này của bạn mà đem đi đấu giá thì chiếc nào cũng vậy ha Duy nghĩ là cái giá từ 30 triệu đô trở lên không Đó là 300 SL Goldwing nữa bạn Chiếc xe cánh chim Quá là đẹp luôn thật ra nhìn những cái xe này các bạn thì Di hơi tiếc là tại sao mà à, thời điểm hiện tại bây giờ các bạn thì Mercedes-Benz họ không còn sản xuất ra những mẫu xe với những cái thiết kế như thế này nữa ha đó thật sự khi mình nhìn vào những cái xe này mình thấy thật sự giờ hơi tiếc bạn bởi vì là kiểu dáng của nó nó quá đẳng cấp à. à thang máy đang di chuyển lên đó các bạn nhìn cái thang máy thôi các bạn cũng thấy nó rất là độc đáo ha thì với cái viện bảo tàng này các bạn với những cái thiết kế này các bạn thì uh, viện bảo tàng mà khi mà um, kiến trúc sư họ họ họ họ thiết kế ra cũng như là họ cho uh, thi công cho một cái hãng xe mà phải nói là tầm cỡ trên thế giới các bạn thì với những cái công trình kiến trúc như thế này thì Duy nghĩ là càng về sau càng về sau nữa thì với những cái những cái thiết kế này cũng vậy các bạn ha nó vẫn trường tồn theo những cái chiếc xe Mercedes-Benz ở trên dọc lối đi thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có những câu chuyện ha những câu chuyện về à, những cái chiếc xe Mercedes-Benz à, rất là nhiều thứ ha rất là thú vị luôn các bạn ở đây cũng vậy ha những cái chiếc xe rất là đẹp những cái xe rất là lâu đời rồi các bạn nhìn thấy nha, à, chiếc xe buýt này các bạn thì à, trong những cái bộ phim ha những cái bộ phim mà cách đây rất là lâu rồi ha nhìn nó rất là hay à. nhìn cái những cái chiếc xe thể thao hai cửa hồi xưa các bạn nhìn rất là đã luôn nhìn rất là chất luôn ha này xe được thiết kế to mâm xe thì lúc nào cũng là sáng bóng ha chiếc xe này được uh, được uh, bọc một cái mui màu xanh nữa bạn cũng như là những cái viền rơm rất là đẹp nè Đó ra nhìn những cái chiếc xe mà thể thao ngày xưa các bạn nó quá là tuyệt vời luôn nhiều khi Di còn nhìn thấy còn thích hơn những cái chiếc xe thể thao bây giờ luôn các bạn à. bên này có một cái chiếc xe mà rất là đẹp luôn các bạn nhìn nó rất là lạ luôn nè à. nó lạ ở cái phần là cái chiếc xe nó rất là dài ha và cái phần đuôi xe của nó nè à mình không biết là cái chiếc xe này nó được gọi là cái chiếc xe sedan hay là cái chiếc xe wagon hay gọi là chiếc xe gì các bạn đó ờ. rất là đẹp rất là lạ luôn oh. cái ghế ngồi của nó nhìn nó cũng rất là khác biệt các bạn quá là đẹp luôn mặc dù là đã đến đây lần thứ ba rồi các bạn nhưng mà lần này Duy đến uh, Duy vẫn thấy là cái viện bảo tàng của Mercedes-Benz nó vẫn tạo cho Duy một cái cảm xúc rất là đặc biệt đó những anh chị mà lần đầu tiên mà đến đây các bạn thì Duy nghĩ là nó còn đặc biệt hơn Duy rất là nhiều nữa ha ừ. những anh chị và các bạn mà có điều kiện đến Đức các bạn thì nên ghé cái viện bảo tàng của Mercedes-Benz để uh, chiêm ngưỡng những cái chiếc xe cũng như là cái công trình kiến trúc ở đây nó rất là đặc biệt phải nói là rất rất là tuyệt vời luôn à. các bạn thấy ở đây là những cái chiếc xe đua nó rất là lâu đời rồi các bạn đó là ừ, hầu như là những cái giải đua mà từ rất là lâu nhưng rất là xưa các bạn thì Mercedes-Benz họ đã tham dự rồi và mãi đến bây giờ các bạn những cái giải đua xe F1 cũng vậy ha Mercedes-Benz họ luôn dẫn đầu trong những cái cuộc đua xe đó thì uh, chứng tỏ ở đây các bạn là Mercedes-Benz họ luôn luôn tại cải tiến công nghệ luôn luôn ờ, như là không ngừng coi như là cải tiến để mà những cái chiếc xe của họ lúc nào cũng phải là tối ưu nhất có thể ha điển hình là đó những cái chiếc xe đua các bạn thì đây là những cái chiếc xe đua rất là cũ rồi nè ha rất là cổ ha và đây là chiếc xe đua f 1 nè à, xe đua F1 thì các bạn biết rồi ha Mercedes-Benz họ, họ họ họ dành rất là nhiều những cái giải về đua xe F1 đó, động cơ của động cơ của chiếc xe đua F1 bạn các bạn thấy nó rất là nhỏ nó không có to đâu ha à, nhưng mà cái xe của chúng ta chạy lên tới mấy trăm cây số trên giờ bánh xe này Đó. chiếc xe F1 bạn người ta nói người ta nói bạn nó là một cái trò chơi ma thuật về khí động học ha có nghĩa là à, một cái chiếc xe nó nó nó nó chạy lên tới vài trăm km trên giờ ha mặc dù là động cơ nó rất là nhỏ đó họ sử dụng cái lực đẩy những lực cản của gió lực đẩy của gió này nọ ha để tạo cho chiếc xe của họ làm sao mà chạy nhanh nhất có thể ừ.